Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là nhóm Double Win <laughs> Chúng tôi đang học tiếng Việt Nhưng mà đối với người Nhật phát âm tiếng Việt rất khó Rất khó hả? Tại vì tiếng Nhật ít có phát âm ừ. Điều là phát âm A Bên Nhật chúng tôi là A Phát âm ớ Bên Nhật chúng tôi là A Phát âm Á Hình nhạc chuyên tới là A Bên Việt Nam có rất nhiều loài phát đằng A Ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ Thảo Thảo à Bên Nhật chúng tôi là A Có rất nhiều loài phát âm A A A A A A A A a a Không phải Không phải Chỉ có một loài thôi đặc biệt là người nhạc khó phát âm này á á ờ, ờ. khó quá ờ, ờ. cần nói đi ờ phải mà Shinsuke biết cách nói đơn giản á ừ. á ừ. đúng không đó ờ ờ chính xác à chính xác à à, à, à. hiểu rồi mà các bạn ơi nếu thích video này like share và subscribe nhé chúng tôi đã nhóm đã bổ nguyên